Ok Đây là cái chiếc xe buýt mà đoàn của Duy sẽ đến à, nhà máy G63 nè các bạn Đây một chiếc xe buýt màu đen rất là VIP luôn Đó các bạn thấy có chữ gì không G-Class ha à, Đây Không Nhanh nào có xe khác xong rồi ơi Ờ, đây là nội thất của cái chiếc xe bus mà đoàn mình đi nha Đây là anh Phương uh, youtuber, tiktoker luôn Ồ, nội thất này quá đẹp ha Bên trên có một cái quầy uh, bar để pha cà phê với lại một cái lò vi sóng ha quá đẳng cấp ha lò quay gà luôn quá đẹp ngồi ngược lại nó hơi chóng mặt nha anh em <coughs> xe buýt quá đã xe này ở Việt Nam mình có bán không anh Vương? anh Vương tỷ phú nhắc mua được chiếc này á Anh ta game bán bán luôn hả quá wow, ok bạn vip quá nhỉ vip không, biết luôn không tỷ luôn lên xe thì à, đòn cũng chuẩn bị cho mấy anh em ha nước uống hết đầy đủ ở đây dưới này có bàn nè đúng giờ đúng chiếc xe này mà đi du lịch là đã ha đây là Pattaya <laughs> à, đây là nước mà chương trình mà chương dạ. trình à, đây là chai nước mà chương trình mà chuẩn bị nè ha ừ. on road whiter nè có dán cái hình của chiếc G63 trên này luôn à sát nhíp luôn ghê xe này đậu sát luôn Hiện tại bây giờ là đòn của Duy các bạn là đã gần tới cái khu vực để trải nghiệm cái chiếc xe G G-Class rồi bạn, G-Class rồi bạn đó thì uh, do là cái nhóm mà trước của Duy các bạn thì uh, mọi người là chưa có xong cái cái cái chương trình ha cho nên là bây giờ bên Duy là đang đứng đợi nè đó, bây giờ Duy sẽ quay cho các bạn xem cái chiếc xe mà chở đoàn của Duy từ bên ngoài ha rất là đẹp nè chiếc xe bus này các bạn nó sẽ không có để là cái uh, logo của Mercedes-Benz bạn mà là để cái logo để cái chữ là Cetra là, là một cái uh, nhánh riêng của Mercedes-Benz đó chuyên sản xuất những cái dòng xe bus như thế này à nhìn rất là đẹp ha chiếc xe được sơn cái màu đen mờ nữa nhìn rất là ngầu luôn có dòng chữ là G-Class nè Experience Center nè ha ở cái thành phố Crash à, ở bên Úc à, thành phố thành phố này thành phố Strat ở ở ở ở Áo các bạn Austria là Áo ha hmm. Ok Và lúc nãy khi mà lên xe gấp quá các bạn Di sẽ không có cho các bạn xem được tổng thể cái chiếc xe này ha bây giờ di sẽ cho các bạn xem nè từ phía sau nè à, ở phía sau các bạn thấy là có dán một cái hình là một cái bánh xe dự phòng của chiếc xe G nè các bạn à, nhìn rất là ngầu ha cái màu đen mờ nữa trên chiếc xe này các bạn khi các bạn bước lên á khu vực này á, là các bạn sẽ thấy là có một cái nhà vệ sinh chỗ này à nhà vệ sinh chỗ này mở ra luôn anh Minh đã được anh Minh Rồi, có nhà vệ sinh trong đây luôn Cho em quay cái anh mình Rồi, em xoay đi Đây, máy pha cà phê à, Nước rửa chén Đây, đây là cái nhà vệ sinh trên xe nè các bạn Có chỗ rửa mặt rửa tay ha à. Khu vực này thì có một cái quầy bar để pha cà phê nè Một cái lò vi sóng nè Trên này là một cái chỗ để chúng ta có thể là rửa tay nữa nè Đó rất là đẹp các bạn bây giờ Di sẽ đi ra phía trước cho cabin đây đây là cabin của xe này bạn thấy không cabin của xe nè cũng rất là đẹp ha Hôm đó ờ, chưa ăn luôn mà Ừ, nếu mà, à chưa ăn, <laughs> đúng rồi ừ. 11 giờ rưỡi mà giờ 2 giờ rưỡi là 3 tiếng đồng hồ rồi Chưa ăn Rồi, đó đâu thôi Ai đáng lẽ là ngày hôm nay là đoàn của Di sẽ đến tham quan luôn cái nhà máy để sản xuất cái chiếc xe ờ, G-Class nữa các bạn nhưng mà do là thời gian có hạn á, cho nên là uh, đoàn của Di coi như là phải bỏ cái chuyến tham quan nhà máy và chỉ đi đến cái cái cái trung tâm mà để trải nghiệm cái chiếc xe G-Class này bạn thì một lát nữa vào bên trong á, thì Di sẽ đi cùng với các chuyên gia ha, ha cả đoàn sẽ đi cùng với các chuyên gia các bạn thấy nè những cái dốc rất là cao ha hoặc là những cái hố rất là sâu đó thì chiếc G-Class của chúng ta nó sẽ băng qua những cái địa hình đặc biệt như vậy ha à, đây G-Class đây là một cái chuyến trải nghiệm mà có thể nói là rất là đặc biệt luôn các bạn và Di đã đi à, cùng với lại Mercedes-Benz trong những cái năm vừa qua các bạn thì chỉ giới hạn ở việc là tham quan nhà máy Mercedes-Benz nè, nhà máy AMG nè hoặc là viện bảo tàng thôi nhưng năm nay đặc biệt ha. Đặc biệt hôm nay trải nghiệm cái G-Class đặc biệt như thế này các bạn. Thực ra gì đã làm ở Mercedes-Benz rất rất là lâu rồi các bạn nhưng mà hầu như là chưa bao giờ được lái và trải nghiệm cái chiếc xe G-Class hết. À, thì hôm nay là một cái coi như là ngày coi như khỏi nói là rất rất đặc biệt luôn và Di chờ đợi coi như là là rất là nôn nóng để chờ đợi cái chương trình này trong mấy ngày vừa qua ha khu đất này các bạn thì Mercedes-Benz sẽ rào lại nè các bạn đấy các bạn thấy không những cái đường hàng rào này nguyên cái khu đất to như thế này các bạn thì rào lại và tạo những cái địa hình ha địa hình đặc biệt ha riêng ha để cho những những cái đoàn tham quan hoặc là những khách hàng các bạn có thể là biết đến chiếc xe uh, G-Class là một cái chiếc xe vượt địa hình như thế nào các bạn thực ra thì cái chương trình này mà mà Mercedes-Benz tạo ra các bạn cũng không phải là để mà mà uh, để thu phí hoặc là để kinh doanh đó bạn Di bảo đảm luôn bạn thì đó là một cái giá trị của truyền thống của cái dòng xe này ha và họ muốn muốn giữ các bạn thì C-Class là chiếc xe mà mà mà chiếc xe phục vụ cho quân đội Đức các bạn thời thời gian mà chiến tranh thế giới ha cho nên là là chiếc xe G Class này vẫn là một cái chiếc xe mà mang một cái giá trị lịch sử rất là hay à, ok bây giờ Di sẽ đi vào bên trong ha to see the cars as well but before that I would say we are going inside of course you can feel free and nhanh No passport No basketball. Okay, wow. Wow. Éo dập luôn. Trời ơi. Trời ơi. May bách G-Class. May bách G-Class ở đây. Mua trần luôn. Wow, V12 luôn Ôi ôi, hai bậc thang mới đi lên được cái chiếc xe nha Chiếc xe này thì Di đã từng thấy ở triển lãm uh, Show ở Đức rồi các bạn Năm 2017 thì phải à, Chiếc C-Class uh, Maybach ha, vui trần ở phía sau ha, rất là đặc biệt à, Còn đây là một cái chiếc xe khủng khiếp hơn nữa nè các bạn Đây G63 thì các bạn thấy ở Việt Nam nó có rất là nhiều rồi ha Nhưng mà những cái chiếc xe G mà phiên bản đặc biệt như thế này các bạn Thì hầu như là Việt Nam của chúng ta chưa có luôn ha Chiếc xe G-Class 6 bánh 6 x 6 các bạn nha Khủng khiếp không? Quá trời quá đất luôn Còn những cái chiếc C-Class bên đây các bạn Những chiếc G63 bên này thì uh, thực ra là Di cũng đã xem và đã trải nghiệm có như là ờ, đánh lái tại showroom này nọ thôi ha nhưng ngày hôm nay thì sẽ được trải nghiệm nhiều hơn những cái chiếc xe G-Class này toàn là xe G-Class thôi Đó, khu vực này các bạn là khu vực riêng ha để cho trải nghiệm những chiếc xe G-Class này quá là đẹp luôn ha thực ra G-Class các bạn họ tạo ra một cái sự kiện một cái chương trình như thế này một cái khu vực như thế này các bạn bởi vì là chiếc xe G-Class không những là một cái chiếc xe mà để mà bán thương mại các bạn mà là còn là một cái giá trị ha về lịch sử ha rất là đặc biệt ha à, chiếc xe G-Class sẽ chạy trên những cái địa hình như thế này nè các bạn đây các bạn thấy không đây là một cái địa hình rất là nhỏ thôi à, một lát nữa thì sẽ Di sẽ quay trải nghiệm thực tế luôn cái buổi mà G-Class Experience hôm nay ha màu xanh này thì ờ, cũng rất là lạ rất là đẹp bạn Wow Màu này là một màu xám ha, xi măng Rất là đẹp ha, hai màu các bạn nha Chiếc xe này thì ờ, được option thêm cái bộ body kit nè không phải bộ là kit mà gọi là cái gói Nike Package các bạn là nó có sơn những cái chi tiết như vè cản màu đen nè đó và mui xe cũng là màu đen ha kính xe cũng màu đen thì cái gói này cái option thêm chiếc xe này cũng vậy cũng có cái gói Nike Package mâm xe G63 này thì Duy nghĩ là các bạn cũng đã thấy nhiều ở Việt Nam rồi hả quá đẹp ha bên đây có một chiếc Chà G-Class các bạn Được uh, độ nhìn rất là hầm hố ha Đèn xe được uh, coi như là Một thép lại luôn nè Ở đây nó có một cái tời để kéo nè ha trên, Ở bên trên thì được trang bị những cái uh, đèn pha ha Chiếc xe này là xe off-road chuyên nghiệp rồi Đó nhìn vào là các bạn sẽ thấy là nó là một cái chiếc xe được độ để off-road Quá đẹp ha safety car là cái xe này giống như là cái chiếc xe cứu hộ các bạn có nghĩa là chiếc xe mà những cái chiếc xe này mà trải nghiệm mà trên đường mà có uh, trục chặt gì hoặc là có sự cố gì ha thì chiếc xe này nó sẽ chạy ra và cứu hộ ha ở bên trên này nó có được trang bị có cả cái búa <laughs> bánh xe ở phía sau ha bánh xe này là nó sẽ khác với những cái bánh xe của những chiếc G khác là nó sẽ ờ, được ờ, bọc lại trong một cái thùng ha nhưng cái này sẽ để trơ ra luôn có móc cứu hộ ha đây là một chiếc G500 chiếc xe này các bạn thấy nó có gì đặc biệt các bạn nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với những chiếc G thông thường nè đó các bạn thấy không cao hơn rất là nhiều và phía sau của nó là có hai cái phuộc nha đây à, có hai cái phuộc luôn nó cao hơn rất là nhiều so với là chiếc G thông thường ừ. nó gọi là 4 x 4 mà bình phương các bạn 4 x 4 bình phương đó bình phương ở đây có nghĩa là cái phuộc ở phía sau của nó là hai cái phuộc và nó sẽ cao hơn so với cái chiếc xe thông thường ha thì các bạn sẽ thấy là 4 x 4 bình thường là sẽ 4 x 4 thôi nhưng mà lại là 4 x 4 mà bình phương lên nữa có nghĩa là nó sẽ gấp đôi bánh trước cũng là hai cây phuộc nè ha rất là đặc biệt luôn các bạn chiếc xe này được à, sơn cái màu xanh à, màu xanh nõn chuối ha nó gần gần giống như màu vàng rất là đẹp không biết là những cái chiếc xe này một xíu nữa đòn có gì đường của gì có được trải nghiệm không các bạn à, con quỷ uh, bánh bên kia các bạn uh. bây giờ gì sẽ đi vào cái khu vực bên trong cái cách trang trí cũng rất là đặc biệt các bạn wow Wow, wow, wow. Wow. Trời ơi. Các bạn biết cái này là cái gì không bạn? Một chiếc xe C-Class đã đặt ở bên trong một cái thùng các bạn và cái chất mà các bạn thấy nó có một cái màu đỏ ha, phát sáng ha. Như vậy là do là cái chất này các bạn là gì không làm nhớ không làm có thể nói là nhựa thông đó và cái chiếc xe G63 được đặt trong một cái box một cái hộp á rồi họ đổ đầy cái nhựa thông ở bên trong đó luôn và cái chiếc xe này các bạn họ họ họ làm như vậy các bạn để mục đích là họ lưu lại cái giá trị lịch sử và cái chiếc xe này các bạn biết rồi ha để à, nhà Duy nghĩ là để vài trăm năm nữa cũng được ha để vài trăm năm nữa nó cũng sẽ không có bị hư không có bị xét gì hết đó là cách mà cái chiếc xe mà G63 này họ muốn giữ và tồn tại mãi mãi về sau này luôn ha đây là một cái giá trị lịch sử nó không phải là một cái chiếc xe hay là một cái phương tiện để di chuyển các bạn mà là một cái giá trị lịch sử đặc biệt của Mercedes-Benz luôn à, quá đẹp bây giờ Di sẽ đi vòng ra phía sau cho các bạn xem Đấy. chiếc xe G-Class này các bạn rất là đẹp các bạn cái chất này nó nhớ không làm nó gọi là nhựa thông nhựa thông ha wow wow nhìn thật là khủng khiếp nữa bạn đây là cách mà họ lưu lại cái giá trị lịch sử ha vì nghĩ là 100 năm nữa thì chiếc xe G-Class nó nó vẫn nằm ở đó các bạn nó sẽ không hề bị hư không bị xét hay là không bị gì hết ha wow tuyệt vời còn đây là cái khu vực mà sẽ trưng bày những cái màu sắc của chiếc xe G63 hay là dòng xe G-Class nói chung à, các bạn thấy ở đó nó có số 40 màu sơn ha à, quá trời nhiều màu sơn luôn có thể nói là xe dòng xe G-Class là cái dòng xe mà Mercedes-Benz à, được chọn rất là nhiều những cái option cá nhân hóa các bạn về màu sơn về nội thất da này các bạn thấy không ok bây giờ chia sẻ đi qua cái khu vực bên này tập trung lại ừ. mấy anh đang chụp hình nè quá là đẹp vì đây là cái chiếc xe G-Class cho bạn cho nên là cái khu vực mà trưng bày à, cái showroom này của bạn nó cũng sẽ khác nhiều so với những cái showroom thông thường ha nhìn nó rất là mạnh mẽ nhìn rất là cá tính nè chiếc xe được đặt ở trên những cái cục đá to ha à. wow một cái chiếc xe chia 63 ở trên quầy reception ở đây là những cái vô lăng nè bạn vô lăng là có thể là vô lăng tròn ha vô lăng AMG nè đây là cái vô lăng AMG mới nhất đó các bạn nó có những cái nút chỉnh nè Dì đã quay cho các bạn xem trên những mẫu xe City rồi ha cái vô lăng này thì cũng giống như cái vô lăng bên này như là đây là bọc gỗ còn đây là bọc carbon bọc da ha ta là wow bây giờ Di sẽ qua đây cho các bạn xem rất là nhiều những cái bánh xe dự phòng nè đủ thứ màu sắc hết à. wow à một cái vali đây là cái vali nè các bạn <laughs> tuyệt vời ok ok anh dạ chưa để tham dự cái chương trình này thì à, chương trình đã chuẩn bị cho Di một cái thẻ trước nè các bạn à, có ghi tên của Di đó ha tuyệt vời Bây giờ là đoàn của Duy là có bao gồm là Duy là Thông và Tuyên nè Ba anh em sẽ đi cùng với lại cái anh chuyên gia này ha Ok, cái chiếc xe Duy màu đỏ À, cho anh ngồi trước nha Ok Ok range transmission. We go in manual mode. Manual. Manual. Yeah. So I have to shift here. Okay. Low range is on. Low range. The G mode, off-road mode. Wow. And here we see all the numbers we need. We see where the front wheels are showing and we use the locks here. Okay. Wow. Bây giờ là chúng ta sẽ leo lên cái dốc cao như thế này nè các bạn. để gì xem cây trên này nó sẽ báo cái thông số là bao nhiêu phần trăm nha wow bao nhiêu độ này 80 phần trăm ha các bạn đang để là 80 phần trăm kinh không các bạn wow góc, góc 80 độ Oh my gosh wow wow wow wow wow, wow. đứng 70 ha chú Bích quay chú Bích quay về về xe cho anh em ấy chú Bích Wow. Camera, can <laughs> use the camera, you see? Yeah. 80 độ nha, 80 độ, như 90 độ luôn á. Chưa bao giờ mình được một cảm giác là bạn trước đây các bạn sẽ thấy là chúng ta đi mà tàu lượn siêu tốc ha. Thì chúng ta mới đi được cái dốc cao như thế này ha, nhưng mà chiếc xe G-Class chúng ta đặc đây. biệt là chiếc xe G63 này các bạn, đây. nó sẽ chạy ở một cái độ dốc cao rất vậy. Bây giờ sẽ đây. xuống dốc này. Xuống dốc này, đó dốc này. Lên dốc đã thấy khủng khiếp rồi bạn, bây giờ xuống dốc nè bạn. Wow. Wow. Uh. Uh. Wow. Quá đỉnh. Quá đỉnh luôn. Quá đỉnh. Wow. Đi. Uh. Wow. Đây, mình sẽ quay cái dốc. Cái dốc này thì 70 độ, cái dốc bên kia là 80 à, độ. Thêm một cái dốc khác. Thêm một cái dốc. Wow, take a shortcut. Đường bậc thang nha các bạn. cầu wow, cầu thang luôn các bạn. Wow. Trời Quá đã. Quá tuyệt vời. Cái xe mà chạy lên những cái bậc thang các bạn thấy không? Di đảm bảo luôn, hầu như là tất cả các bạn luôn ha, kể cả Di hầu như là chưa bao giờ được lái một chiếc xe lên một cái bậc thang như thế này. Wow đây các bạn thấy một khe nào lội lên luôn các bạn lội lên luôn không phải là tới nữa mà là còn lùi nữa các bạn cho nên là qua cái video clip này các bạn các anh chị nào mình thích đang thích một cái chiếc xe G-Class cái xe GN63 các bạn còn phân vân với lại những cái chiếc xe của đối thủ ha thì khi mà xem cái clip này thì Duy nghĩ sẽ không còn phân vân đâu các bạn thấy nào các bạn Ừ. không hiểu ừ. tại sao mà cái chiếc xe nó sẽ bám được đường cũng như là bám được những cái độ dốc như thế này các bạn các wow. bạn hình dung là cái dốc nó sẽ đứng như như như thế mà cái xe nó chúng ta nó vẫn bám được nhưng mà thật ra các bạn thì với những cái địa hình như thế này thì các chuyên gia của chúng ta thì mới biết cách vận hành ha còn như là chúng ta bình thường thì bạn thì hầu như là là là là rất là nguy hiểm ha hy vọng là với cái thẻ nhớ này các bạn với cái dung lượng pin này sẽ đủ cho Di ha quay trải nghiệm được hết cái buổi ngày hôm nay cho các bạn xem cái dốc này hồi nãy là là là đã thả dốc xuống các bạn bây giờ sẽ chạy lên nè Đấy, ờ. Wow. kinh khủng các bạn ơi. y như tàu lượng siêu tốc luôn. Ồ, oh, y như tàu lượng siêu tốc luôn hầu như là các bạn đi gần siêu tốc thì các bạn không thấy không sợ các bạn bởi vì là cái xe được bám trên cái đường ray ha nhưng mà cái xe G-Class này của chúng ta nó chỉ chạy bám trên một, một cái chạy bốn bánh ở trên một à. cái cái cái cái cái dốc cái bằng sắt thôi các bạn cái dốc bằng sắt nha cái dốc này không phải là bằng nhựa các bạn mà là dốc bằng sắt các bạn biết rồi dừng dốc. giữa dốc nè dừng dưới dốc xe đang dừng dưới dốc kinh khủng quá bạn ơi kinh khủng dừng dưới dốc rồi ve lên lại dừng dưới dốc rồi lùi lên lại nè trời ơi thì duy nghĩ là với những cái địa hình mà đặc biệt như thế này các bạn thì không có cái cái cái địa hình nào mà có thể là làm là khó. làm khó cái chiếc xe C Class hoặc đặc biệt là cái xe G63 AMG wow. này wow. wow. Như, như tàu lượng siêu tốc đó vậy Khi cái chiếc xe mà ảnh ôm cua các bạn thì cái hệ thống mà à, ôm cái cái cái cái ghế bạn nó sẽ bơm hơi và ôm vào người của Di nữa bạn rất là đã luôn đó mặc dù là cái hệ thống này Di đã giới thiệu cho các bạn xem rất là nhiều lần rồi nhưng mà dạ. ngày hôm nay wow cái dốc này cái dốc này rất là đứng là bạn dốc đứng nè kinh khủng ôi trời quay lên bầu trời đúng rồi bây giờ lên bầu trời rồi nhìn cái camera là các bạn thấy à, đúng rồi, có mình không hiểu tại sao mà họ sản xuất ra được cái chiếc xe mà chạy được như vậy luôn các bạn không hiểu tại sao luôn mà chiếc xe nó chạy được luôn nè chạy xuống dốc bậc thang nè các bạn xuống dốc bậc thang rồi còn lùi oh, chạy oh, tới oh, rồi chạy oh, lui oh, nữa oh, oh, oh, oh. ok à. đỉnh cao đỉnh cao quá tuyệt vời West ừ. Ê, mặt sưởi này nó ấm ấm cái đít sướng lắm ạ Này wow, đây đây đây đây cái dốc này các bạn cái đây cái dốc này đây Ồ. cái dốc này là <laughs> các bạn thấy nào bạn thậm chí có thể là tới 90 độ gần 90 độ hầu như là tôi nghĩ là những cái bạn nào mà không có yếu tim của bạn thì không thể tham dự được các uh, ờ, buổi trải nghiệm này đâu đây, bởi vì là, là lên, gần lên như chỉ thấy mặt trời là mọi người biết rồi wow. Ồ, đó bị trượt bánh nè bị trượt bánh nè tiếp tục lên tiếp tục lên nữa các bạn chuột bánh bởi vì đây là cái cái cầu bằng sắt các bạn cho nên là cái độ bám không thể nào giống như bê tông được ha hoặc là đường nhựa được you wow see? it's wet yeah wet ah oh, wet there Mm. not not possible mm. this is maximum physics maximum yeah. it's not possible today because of the rain trời mưa so trời mưa ha trời mưa nó trơn Okay, sir. Uh, yeah, oh. not possible. Yes, sir. Okay. No. Yeah. Mưa. The brand. Thật ra là đang ngày hôm nay thời tiết đang mưa các bạn ha. Cho nên là không là chúng ta sẽ vượt qua cái cầu này một cách dễ dàng. Đó, các bạn thấy không? Đang mưa nè. But if you want, you can make a picture. Wow, 100% picture in front, luôn. You with you in front. Thế Okay. Anh chỉ cho chúng ta xem bạn là cái dốc này bây giờ nó rất là trơn. Nè, đi không được nè Tiên em đi thử cái Tiên đi thử coi đây thấy chưa nó rất là trơn cái cầu bằng sắt nó rất là trơn cho nên là cái xe của chúng ta không thể nào chạy lên được bạn chạy chế tới nửa dốc thôi là đã dừng lại rồi bởi vì là nó bị trượt đó cái dốc này là cái dốc cao nhất ha nó là một trăm phần trăm nè ok wow bây giờ Di sẽ đi sang bên hông cho các bạn xem các bạn thấy cái cầu này nó sẽ như thế nào nè Đấy. cái cầu hồi nãy là Di đó cái cầu hồi nãy là chiếc xe của chúng ta mua mới qua là cái cầu bên kia các bạn và cái cầu này thì hiện tại là chưa à, cái cầu bên kia độ dốc là 80 phần trăm ha nhưng bên này là tới 100 phần trăm đó và hiện tại là đang mưa cái cầu nó rất là trơn à, đây là cái anh chuyên gia nè các bạn rất là đẹp trai ha Ok bây giờ Di sẽ chụp hình cùng với ảnh nha quá đã các bạn cái âm thanh mà của chiếc xe G nó phát ra ha nó rất là sướng luôn à. bây giờ Di sẽ trải nghiệm cái chiếc xe G khác ha vừa rồi là đã trải nghiệm những cái cung đường này rồi à, thì tới đội khác á, tới nhóm khác sẽ lên trải nghiệm cái những cái độ dốc đó. Bây giờ Di sẽ trải nghiệm cái địa hình khác nè. Ok. Trời ơi. Trời ơi. Wow. Wow oh. Quá là tuyệt vời luôn các bạn ơi Wow Thì tại đây spot blood Em phiên dịch cho Spot blood Để tốc độ hiện tại nó là khoảng Wow Wow Wow Yes sir Tốc độ khoảng 100 110 100 Wow. wow. Everything good? Wow. Very good. Rich. Rich. Rich. wow, trời mưa đang kêu cường nữa. Các bạn nghe cái âm thanh không bạn? Thật là kinh khủng luôn à. Khủng khiếp, khủng khiếp. Wow. Wow. Wow kìa. Okay một cuộc kết lời tuyệt vời wow. trăm 100, 120 các bạn trăm trăm ba mươi, 130, 118 Wow Thằng góc cái clip. biết Rip, rip, rip, rip Go, go, go, go, go, go really? Bye bye. Yeah. so. Everyone good? Perfect. Perfect. Perfect. Yes. One more. Right start. Right start. Right start. That's it. Yes. Yes. Yeah. lên mấy khoảng trăm ba chưa lên chưa bước qua khoảng trăm ba được rồi lên tới đó hết đường hết đường chạy rồi wow. Wow. Wow. ba năm ba mốt đang lên ba mốt một tour yeah wow wow wow wow oh. Oh. không hơn được không hơn được Wow. Mình sẽ ngắn nó không hơn được cấp 3. Quá tuyệt vời. So now a little bit slower. Slow. A little slower because now wow. as well. Giờ chạy trên một cái đường xịt nước nè các bạn. Đây cái đường này là cái đường xịt nước nha. Wow, trơn trượt nha. Trơn trượt nha, chứ không phải là cái đường bình thường nha. Các bạn sẽ thấy cái gờ của chúng ta chạy vào cục nước nào. Wow. Quá tuyệt vời. Do that again. Xe nó okay. an toàn cách khủng khiếp. Yeah, this is like snow and ice surface, so a little bit more slippery than here. Yeah. Slippery. So. Wow. Cái độ slippery á. So now no electronics here. Before yeah. we try with ESP on, now we have ESP off. ESP. Lại lại lại. Anh sẽ tắt cái ESP luôn các bạn. Anh sẽ tắt cái ESP e luôn. Tắt cái hệ thống cân bằng điện tử nè đây đấy các bạn thấy là tắt cái hệ thống cân bằng điện tử nó sẽ quăng cái xe ha <laughs> wow yeah you see of course that's cái hệ thống điện tử nó làm việc nó sẽ báo trên này à. you can also switch here a little bit between the screens so if I'm going now uh, khủng khiếp so dynamic select and now we can also have select the engine data and then the DOA đông cơ mặc dù rất, rất ở ngoài nó rất là lạnh các bạn nhưng mà ngọt vô đây nó cảm giác nó nóng kinh khủng <laughs> nhiệt độ đây đang qua so hot the temperature is quite nice wow. Wow. We're not allowed to go too fast because then the skid is not working this time. Wow. Xe nó chờ. Wow. Wow. Cái bài này mỗi bài mỗi cái ấn tượng à, mệt quá các bạn thấy không các bạn cái một cái cầu thang như thế này các bạn mà cái xe của ta nó chạy lên luôn nè à, rất là cao hồi lúc nãy là Duy ngồi trên chiếc xe các bạn cho nên là các bạn sẽ không thấy được cái độ dốc nó cao như thế nào đâu ha đó bây giờ thì các bạn mới thấy nè Duy đứng ở ngoài cho các bạn xem nè đó. rất là kinh khủng luôn các bạn mà đây là cái cái cái cái cầu bằng sắt á cái cầu bằng kim loại các bạn nó không phải là cái cầu bằng bằng bằng nhựa hay là bằng bê tông mà nó có độ bám nữa đó cái cầu của ta hiện tại bây giờ nó rất là trơn bởi vì là mưa nữa nè các bạn thấy á bên à, bên bên bên cạnh cái cầu sắt các bạn đó là cái bậc thang ha thì chiếc xe của chúng ta nó chạy lên hoặc là chạy xuống cái, bậc thang nó bình thường các bạn không có hề hớn gì hết ha rất là nhẹ nhàng ngoài kia thì cái G63 đang chạy trên cái đường đua chạy tốc độ rất là nhanh đó thì uh, Di đi uh, một cái bài đó bạn với lại một cái bài vượt địa hình các bạn là chịu không nổi ha cho nên phải đi xuống thôi à. một lát nữa cái gợt đây đây là các bạn thấy nè cái bậc thang bên kia nè cái gợt nó sẽ chạy xuống cái bậc thang nè à các bạn thấy không đó chạy xuống cái bậc thang nè hả mình sẽ lại gần cho các bạn xem nè đây bây giờ nó sẽ chạy lùi lên nè các bạn đây lùi lên nè đó kinh khủng không kinh khủng không thực ra cái G63 các bạn các bạn thấy là rất là nhiều khách hàng thích ha rất là nhiều những người nổi tiếng thích ha các bạn nhưng mà thích ở đây là thích về các phong cách các bạn nhưng mà ngày hôm nay Di mới có dịp là tặng mất chứng kiến cái sự khủng khiếp của chiếc xe G63 như thế nào và đó là lý do tại sao bạn là mới có cái cái cái cái địa hình cũng như là có một cái khu vực riêng dành cho những chiếc xe G63 thể hiện hết cái sức mạnh của mình cũng như là thể hiện được hết những cái cái cái cái chất của cái chiếc xe G các bạn. À, đó, ờ, bình thường thì các bạn thấy ha nó không không không có một cái hãng xe nào mà họ họ tạo ra một cái khu vực mà để trải nghiệm giống như thế này để cho khách hàng cũng như là à, mọi người có thể tham quan được bạn đây là một cái độ dốc nè cái dốc này nó nó cao hơn cái dốc bên kia các bạn cao và thẳng hơn cho nên là với lại hiện tại bây giờ là đang đang ướt nữa đó hồi nãy là cái dốc này không thể nào lên được lên tới giữa dốc là dừng lại rồi bởi vì cái cái dốc này nó rất là trơn Ok, đó là cái buổi trải nghiệm của Duy ngày hôm nay các bạn Rất là mệt Cực kỳ mệt luôn à, Duy đi à, ba 3 bài ha Một cái bài à, độ dốc này á, thì bình thường rất là nhẹ nhàng ha Tăng tăng tăng tăng cấp hơn các bạn là cái cái cái G63 nó chạy trên đường đua tốc độ rất là nhanh ha Đó là cái bài đó là Duy đã cảm thấy nó rất là mệt rồi Nhưng mà khi mà qua một cái bài à, vượt địa hình này nữa các bạn thì chịu không nổi luôn Đành phải là đi xuống các bạn đó, lúc trưa nay là đã ăn một cái tô phở ha bây giờ là coi như là không còn gì trong bụng nữa hết đó nôn ra hết luôn đó thì hiện tại bây giờ là mấy bạn vẫn đang đi trải nghiệm ha còn Di là Di xin phép đi xuống ha xin phép đi xuống quá tuyệt vời mệt kinh khủng luôn những cái chiếc xe này ở Việt Nam chưa có nè các bạn chiếc G Maybach nè cái G6 x 6 nè cái G500 4 x 4 bình phương nè chưa có ha chưa có những cái chiếc xe đặc biệt này sau khi mà đi hai vòng cái bài này là Di xin phép đi xuống luôn nè và kiểu giống như là rất là muốn ói luôn á bạn phải chịu khó chạy xuống á chứ để ói trên xe rất là kỳ ha à, các bạn thấy nè ở đây là cái dốc nó làm bằng à, bê tông thôi bạn còn bên kia là nó còn một cái dốc nữa là cái dốc mà bằng những cái đá sỏi như thế này nè đó, đó các bạn thấy không chiếc g nó chạy lên rất là nhẹ nhàng ngồi trên xe các bạn mới thấy sợ các bạn thực ra mà để cái trải nghiệm cái chương trình này các bạn thì à, à, ban tổ chức các bạn có mua bảo hiểm cho cho cho cho từng anh em luôn các bạn mua bảo hiểm cho từng anh em từng người luôn ha bởi vì đây là là một cái chương trình coi như cũng rất là mạo hiểm ha và chuyên gia chỉ có chuyên gia lái thôi các bạn mình không có được lái những cái cái cái địa hình như thế này đâu à. bây giờ chiếc xe của chúng ta nó sẽ chạy xuống dốc nè đó nhìn kinh khủng lắm các bạn đó bây giờ nó chạy xuống nè cho các bạn xem nè uhm. oh wow uh. <laughs> một chiếc xe mười mấy tỷ các bạn Duy nghĩ là <laughs> Việt Nam mình ha Các anh chị mà chạy xe hả Sợ nó dơ nữa các bạn Huống chi là chạy những cái địa hình như thế này à, Các bạn thấy nè Wow Wow